Phân tích nhận định thị trường vàng, chứng khoán, Mỹ, uh, Forex, dầu của kênh đầu tư TGC tuần từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 12 năm 2022. Như quý biết, chúng ta đang bước vào những ngày tháng cuối cùng của năm 2022 và thông thường thì thị trường thường có những cái giai đoạn biến động khá là khốc liệt, khá là mạnh vào tuần trước Noel bởi vì ờ, tất cả những cái trạng thái chốt lời của các quỹ sau một năm đầu tư hay những thành quả thì thường được uh, chốt lời vào cái giai đoạn từ ngày mùng 10 đến ngày 25. Do vậy quý vị, tuần tới là một tuần rất là bản lề, chúng ta sẽ có hai ngày hai tuần giao dịch khá là mạnh. Hứa hẹn thị trường sẽ biến động mạnh. Đó. Do vậy quý vị hết sức lưu ý. Tuần qua thì ờ, chiến lược của chúng ta khá là tốt đúng không ạ? Chiến lược ờ, vàng của chúng ta thì chúng ta biết rồi. Chúng ta bán ở vùng 180x chốt lời 30 đô thì ngay phiên đầu tuần thị trường đã lên đến vùng 1809 sau đó là đảo chiều xuống đến 1768 chúng ta chốt lời luôn trong tuần rồi có thể nói uh, việc cậu vàng mà tiến lên vùng 180x thì đây là một vùng kháng cự rất là mạnh nó là hội tụ nhiều yếu tố vừa là kháng cự chen vừa là ờ, kháng cự về các đường ờ, hỗ trợ chỉ báo kỹ thuật cũng như về cái mức độ tăng tỷ lệ tăng của nó xét về yếu tố thông tin thì uh, tuần qua chúng ta không có quá nhiều thông tin đáng chú ý thông tin đầu tiên vào ngày thứ hai thì chúng ta biết là PMI IFN của khối dịch vụ thì lại tăng khá là mạnh điều này cho thấy là nền kinh tế Mỹ chúng ta biết là nền kinh tế dịch vụ ờ, cái mức độ chi tiêu và cái ờ, người Mỹ vẫn đang tiêu dùng rất là mạnh vẫn tiếp tục tăng lên mở rộng chi tiêu Điều này nó là một cái dấu hỏi lớn về việc kiềm chế lạm phát của Mỹ. Ngân hàng Trung ương ờ, Australia thì như kỳ vọng thôi, tăng lãi suất ở mức là rất là nhẹ nhàng 0.25%. Ngân hàng Trung ương Canada thì tăng lãi suất 50 điểm phần trăm trước khi ờ, Mỹ tăng. Tuần qua thì thông tin đáng chú ý vào ngày thứ Sáu chính là chỉ số ờ, sản xuất PPI của Mỹ, tức là chỉ số giá sản xuất của các nhà bán buôn đặt các nhà sản xuất thì tiếp tục tăng ở mức khá là mạnh, cao hơn kỳ vọng. Điều này cho thấy là cái áp lực mà tăng giá của hàng hóa là vẫn hiện hữu và nó cũng gián tiếp gây áp lực lên việc kiểm chế lạm phát của Fed. Cái niềm tin tiêu dùng của người dân thì tiếp tục tăng trưởng ở mức mạnh, tăng từ mức 56,8 ờ, lên mức 59,1 Kỳ vọng lạm phát của người dân ừ, trong vòng một năm tới thì có giảm từ mức 4,9% xuống 4,6%. Có thể nói tuần qua là một tuần có thông tin nhưng thông tin nó không mạnh. À, bằng chứng là thị trường cũng biến động sideways biên độ rộng là chính. Tuần tới sẽ là một tuần tràn ngập thông tin và là tâm điểm của tháng này. Ngày thứ hai thì ờ, th mở cửa thì chúng ta có thông tin GDP của Anh không quan trọng lắm ngày thứ ba thì tâm điểm của chúng ta chính là CPI của Mỹ. Chúng ta biết CPI của Mỹ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường toàn cầu luôn chứ không riêng nước nào cả. Dự kiến thì CPI của Mỹ tiếp tục giảm mạnh từ mức 7,7 ờ, tháng trước xuống 7,3. Nếu CPI của Mỹ giảm xuống 7,3 thì nó cũng không có gì là bất ngờ. Chúng ta chỉ bất ngờ hơn nếu CPI của Mỹ giảm chậm hơn, tức là ở mức 7,4, 7,5 chẳng hạn. Chứ nếu nó giảm sâu hơn dưới 7,3 thì tôi cũng không bất ngờ. Và vào ờ, ngày thứ tư, ngày thứ ba chúng ta có sông trên CPI dự kiến sẽ biến động rất là mạnh, đặc biệt là ngày thứ tư. Chúng ta biết là đêm ngày thứ tư, dạng sáng ngày thứ năm thì thông tin được chờ đợi nhất trong tháng chính là cuộc họp FOMC và trong đó nó có cái dự báo kinh tế của FOMC FOMC Economic Projection thì nó rất là quan trọng. À, tại cái dự báo kinh tế này chúng ta có thể thấy được cái uh, biểu đồ ma trận uh, lãi suất của các chủ tịch Fed dự kiến này trong năm tới này dự kiến về đường dài thì bao giờ Fed hạ lãi suất hạ xuống bao nhiêu rồi thì dự kiến GDP dự kiến lạm phát còn cái việc mà uh, Fed fan rate thì nó gần như là mặc định rồi Đấy, cái này là mặc định là Fed sẽ tăng lãi suất là 50 điểm phần trăm, sẽ không có bất ngờ nào xảy ra cả. Fed đưa lãi suất lên 4,25 đến 4,5 và chúng ta cũng sẽ không bất ngờ khi mà Fed tiếp tục tăng lãi suất hai lần nữa mỗi lần 0,25%, đưa lãi suất của Mỹ lên mức là 4,75 đến 5%. Tôi sẽ bất ngờ nếu các chủ tịch Fed dự kiến năm sau đưa lãi suất lên vượt 5% thì đó bất ngờ chúng ta biết trong biên bản tháng 9 ờ, thì đa phần các chủ tịch Fed chọn là lãi suất sẽ đứng ở mức là 4,5 đến 4,75 đấy ờ, kỳ này thì tôi kỳ vọng các chủ tịch Fed sẽ đa phần lựa chọn mức lãi suất là ở tầm 4,9 phần trăm đấy là một mức phù hợp tức là lãi suất sẽ cận dưới là 4,75 cận trên là 5 còn sẽ là bất ngờ nếu lãi suất được đưa lên mức 5,1 thậm chí 5,3 thì sẽ là bất ngờ và nếu thực sự có bất ngờ xảy ra thì thị trường tài chính sẽ có một phiên trao đảo Ngoài ra thì cái cuộc họp báo của ngài Powell cũng như những uh, phát ngôn, những đưa đẩy của chủ tịch Powell cũng sẽ gây ra những biến động sóng gió cho thị trường. Bên cạnh đó thì vào ngày thứ năm, buổi tối ngày thứ năm thì chúng ta cũng sẽ có thông tin về tăng lãi suất của ngân hàng ờ, trung ương Thụy Sĩ này, ngân hàng trung ương Thụy Sĩ sẽ lần thứ hai trong vòng 10 năm tăng lãi suất 50 điểm phần trăm. Ngân hàng trung ương Anh vào lúc 7 giờ tối cũng dự kiến tăng lãi suất 50 điểm phần trăm, đưa mức lãi suất từ 3 đến 3,5. Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng dự kiến tăng lãi suất 50 điểm phần trăm từ mức 2 lên 2,5. Nói chung là tuần này là tuần tràn ngập thông tin về cuộc họp các ngân hàng trung ương cũng như đưa ra chính sách tiền tệ và những cái biên bản, những cái ghi chú của các ngân hàng trung ương về nhận xét về nền kinh tế về lãi suất tương lai nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các cặp tiền tệ biến động và dự kiến nó sẽ là một tuần biến động mạnh của các cặp tiền tệ. Bên cạnh đó ngày thứ năm thì chúng ta cũng có là doanh số bán lẻ của Mỹ. Đó. Chủ tịch ECB à, họp báo. Vào ngày thứ sáu thì à, chúng ta có chỉ số à, PMI khối à, phi sản xuất flat có thể nói là tâm điểm vào ngày thứ tư và thứ năm và ngày thứ sáu gần như là ngày nghỉ ngơi thôi các chỉ số PMI chỉ số sản xuất của các ờ, nền kinh tế nếu ngày thường trong một tuần bình thường thì cái chỉ số PMI này nó sẽ ảnh hưởng đến biến động thị trường nhưng mà tuần này thì nó bị áp đảo bởi việc tăng lãi suất của ngân hàng trung ương và việc cái dự báo kinh tế cũng như dự báo lãi suất cái đường hướng tương lai của nền kinh tế nó sẽ quan trọng hơn rất là nhiều thị trường tuần sau hứa hẹn sẽ là một tuần nổi rông báo chiều nào thì tôi chưa biết nhưng dự kiến là biên độ biến động nó sẽ khá là mạnh và muốn biết chiều nào chúng ta sẽ dựa phân tích kỹ thuật đó là xét trên yếu tố cơ bản xét trên yếu tố kỹ thuật thì hiện nay cậu vàng đang chạm ngưỡng kháng cự khá là mạnh nếu mà cậu vàng bứt phá được vùng 180x thì cậu vàng có thể lên thử thách vùng 1870. Tuy nhiên xác suất theo tôi là xác suất bứt phá vùng 180x này không cao hoặc có thể là một đợt bứt phá giả Nghĩa là cậu vàng tiến lên vùng 18 mười mấy, thậm chí hai mấy, phá giả trong phiên, sau đó nhanh chóng bị bán xuống. Có thể là phá giả trong phiên công bố tin CPI chẳng hạn, hoặc là trong phiên họp FOMC chẳng hạn. Cái này thì tôi không biết, nhưng cá nhân tôi đánh giá là vùng 180X này 1805, 1810 này tạm thời trong tuần nó vẫn là một kháng cự mạnh. Do vậy, ờ, trước ngày công bố thông tin Ờ, trước biên bản của họp thì các bạn vẫn có thể bán tại vùng này 1805 1810 chúng ta dừng lỗ 10 giá cho tôi và chốt lời thì 18 1770 chốt lời tầm 35 40 giá đó còn ờ, nếu mà khi đến công bố thông tin ví dụ thông tin lạm phát hoặc là thông tin ờ, FOMC chúng ta đã vào lệnh rồi thì chúng ta nên rời dừng lỗ về hòa vốn nhé nếu chúng ta đang dương rời dừng lỗ về hòa vốn và kệ cho nó chạy nếu nó quay lên nó giật láo thì mất lệnh thì phải chịu thôi trong đầu tư thì nếu không các bạn cứ đặt dừng lỗ 10 đô sai thôi một lệnh chốt lời chúng ta 3 40 đô cơ mà chúng ta chốt lời một lệnh bằng ba bốn lệnh dừng lỗ cơ mà không sao cả đó, tuần tới chúng ta chỉ một chiều đối với chiều bán thì chúng ta sẽ canh 180x còn nếu trường hợp lệnh này dừng lỗ trừ khi thị trường lại tiến lên vùng 1870 thì chúng ta có thể bán và dừng lỗ 10 giá, chốt lời 3 40 giá. Trường ngược lại nếu trường hợp xuống thì sao? Trường hợp xuống thì chúng ta có thể canh mua ở vùng 173x. Ờ, Đấy. 1730, 1735 chúng ta dừng lỗ tôi 10 giá và chốt lời cũng là 30 giá trở lại vùng 1770 này. Nếu lệnh này bị dừng lỗ, chúng ta canh mua tiếp ở vùng 169x. Đấy. Nói chung là tuần này thì mua bán biên độ đều rộng và nếu mà ở cái vùng 169X, 168X, 169X này thì vùng này chúng ta nên canh mua. Mua có thể mua dài hạn luôn. Đó là đối với xu hướng cậu vàng nhé. Còn uh, vùng đầu tiên của chúng ta mua chính là 173X nhé. Vùng này thì 730, 735. Chúng ta dừng lỗ 725. 20, 25 thì vẫn hơi gần. Nó thể chọc dâu qua. Vì MA200 đang 29. Nó hoàn toàn có thể sai số. Mấy đô, đô là bình thường. Tất nhiên là các bạn càng canh đường ngắn hạn thì các bạn ờ, càng sát giá. Đó là vùng để các bạn canh mua nhé. Còn bạn mua được tốt hơn càng tốt thì điểm dừng lỗ bạn ngắn đi. Còn bạn nào mà không có thời gian bạn cứ đặt tự động thôi, giải ra. Trong đầu tư thì chỉ có đúng chốt lời sai cắt lỗ, còn không có trường hợp thứ ba. Đó đối với cậu vàng nhé. Đối với ờ, chỉ số đô la index thì chúng ta nhìn thấy là chỉ số đô la index đang về một vùng hỗ trợ rất là mạnh. Quanh 104 như trước đó tôi nói thì đây cũng là một vùng hỗ trợ mạnh, nó là kháng cự hỗ trợ chồng hỗ trợ. Bên cạnh đó cũng là lần đầu tiên ờ, đường giá là test MA200 thông thường thì giá sẽ không phá qua sâu đường MA200 khi test lần đầu tiên. Do vậy cá nhân tôi đánh giá tuần sau Tôi không biết thông tin cuối cùng sẽ như nào. Nhưng nếu xét theo kỹ thuật thì cá nhân tôi nhìn thấy là thông tin sẽ hỗ trợ cho đô la index tăng giá. Đô la index có thể có một cầu phục hồi từ vùng 104 này phục hồi trở lại vùng 109, cao có thể là đến 110, sau đó mới điều chỉnh đi xuống. Do vậy, tuần tới chiến lược chính là canh bán các tài sản phi USD như vàng, EU, GU và các cặp tiền tệ gắn với USD. Đấy, đối với uh, chỉ số chứng khoán Mỹ chỉ số chứng khoán Mỹ thì à, ở cái vùng 345 à, này chỉ số chứng khoán Mỹ đã tạo đỉnh ngắn hạn rồi bây giờ bước quá trình điều chỉnh à, theo tôi thì tuần tới chỉ số chứng khoán Mỹ với xu hướng này cũng sẽ tiếp tục điều chỉnh thôi trước mắt là hướng đến test M200 ở 325 xa hơn là test xuống 318 32 test trên như vậy cái khu vực quanh 32 325 này đây sẽ là khu vực để chúng ta chốt lời lệnh bán khi chúng ta đã bán lệnh dài hạn ở trên 342 và 345 đây là khu vực mà các bạn đã được khuyến nghị bán dài hạn còn bán lướt sóng thì rõ ràng cái kỳ vọng lên 354 chúng ta không lên còn ngược lại khi giá test về vùng 318 ờ, 32 chúng ta cũng có thể kích hoạt lệnh mua ngắn hạn Đấy, với mức dừng lỗ là 500 giá và chốt lời là 1.500 giá còn các chỉ báo kỹ thuật thì chỉ báo xuống hết rồi nhé chỉ báo xuống thôi giá sẽ sớm ờ, lao nhanh thôi khả năng tuần tới thôi theo tôi sẽ lao về vùng 32 ờ, thậm chí là phá của 32 về đến sâu nhất có thể về 31 cơ đó là Dow Jones đối với S&P 500 S&P 500 thì test chen rồi đi xuống rồi đúng không 4.001 rồi à, bây giờ trước hết là hướng đến vùng giá 3.800 xa hơn thì hỗ trợ mạnh nhất là 3.700 nếu giá về 3.700 thì các bạn có thể mua nhé dừng lỗ 100 giá và chốt lời 300 giá cho tôi đối với chỉ số Nasdaq đối với chỉ số Nasdaq 100 không vượt lên được 124 quá yếu luôn như vậy nhiều khả năng Nasdaq lại hướng về vùng là 10.007 10.008 ờ, thôi Nasdaq thì hoàn toàn hướng về 10.700, 10.800 các bạn mua ở đây. Có thể dừng lỗ ở 10.600. Không, dừng lỗ vào 10.600 không được. Mua 10.700, 10.800. Dừng lỗ phải 10.000. Đây, phải qua cái đáy này. 10.600 thì phải 10.500 nhé. Chốt lời 1.000 điểm, dừng lỗ 200 điểm cho tôi. 2 đến 300 điểm. Đó đối với chứng khoán Mỹ nhé. Đối với dầu thì sao? Dầu thì trước đó tôi nói rồi. Khi dầu mà phá 76 này thì nó sẽ hướng về vùng giá là 62 63 thôi. Như vậy bây giờ cận trên vùng giá 76 cộng trừ 0.5 đang là vùng sẽ là đóng vai trò là kháng cự. Và vùng giá 62 63 là vùng hỗ trợ. Như vậy chúng ta sẽ giao dịch quanh hỗ trợ kháng cự này thôi. Chiến lược tuần tới của chúng ta 76 đến 77 là vùng chúng ta bán. Chúng ta dừng lỗ 785. Đấy, dừng lỗ khoảng hai giá. 765 cộng trừ 0.5 chúng ta bán dừng lỗ 785 Dừng lỗ hai giá chúng ta chốt lời 5 đến 7 giá thôi. Ngắn nhất là chúng ta chốt lời 70. Còn xa hơn thì chúng ta có thể cầm xuống 65 10 giá. Chốt lời 7 đến 10 giá. Trường ngược lại nhé, giá về vùng 62 63 các bạn kích hoạt lệnh mua cho tôi. Các bạn dừng lỗ 60 và chốt lời ngắn nhất 70 xa hơn lên 75. Đó. Chiến lược dầu tuần tới cũng khá là rõ ràng và dễ giao dịch đúng không? Đối với các cặp tiền tệ, tiền tệ như nào? Như tôi vừa phân tích chỉ số DGI thì chúng ta sẽ canh à, mua các tài sản gắn với USD và bán các tài sản phi USD. Như vậy vàng chúng ta canh mua rồi, à canh bán rồi, đúng không? Chúng ta có hai khu vực bán, trường hợp vàng chúng ta đánh được hai chiều bởi vì vàng hiện nay cuối năm vẫn đang vào mùa tăng giá. Do vậy điều chỉnh xuống chúng ta mua, còn ngắn hạn đang ở kháng cự chúng ta bán. Còn đúng các cặp tiền tệ thì chúng ta chỉ một chiều canh bán thôi. Hiện nay nhé, EU cũng đang ở một cái à, kháng cự khá là mạnh EU đang là 1.0600 cộng trừ 10 pip chúng ta bán tại đây. Chúng ta dừng lỗ 60 pip và chốt lời 300 à, pip cho tôi về 11.0300. Trường hợp ngược lại 1.0600 này bị dừng lỗ chúng ta sẽ hướng đến là vùng 1.0780 cộng trừ 10 pip chúng ta lại vào lệnh bán. Bán vùng này chúng ta dừng lỗ cho tôi là 70 pip và chốt lời thì 300 pip về vùng 1. 0500 này. Đấy, EU một chiều canh bán nhá. Đối với GU mặc dù là cả Mỹ đề và châu Âu cũng như ngân hàng trung ương Anh đều tăng giá, tăng lãi suất, nhưng tôi thì đánh giá là cái việc ờ, siết chặt về cái định lượng. À đấy, riêng về cái biên bản của họp FOMC thì tôi có lưu ý lại một chút. Cá nhân tôi ạ thì sẽ rất quan tâm đến cái việc ờ, thu hồi QE của Fed Hiện nay chúng ta biết là từ tháng 9 thì Fed mỗi tháng là thu về 95 tỷ. À, tôi nghĩ là Fed hoàn toàn có thể tăng thu QE, tức là có thể tăng lên 120 tỷ hoặc đưa ra bàn là có thể bắt đầu tăng từ tháng 3 năm sau lên mức 120 tỷ một tháng. Chúng ta biết nhé, tăng lãi suất thì nó gián tiếp ảnh hưởng đến nền kinh tế, nhưng mà việc thu QE thì nó là trực tiếp hút thanh khoản về. Cái này nó sẽ ảnh hưởng mạnh, ảnh hưởng ngắn hạn nhưng mà nó ảnh hưởng rất mạnh đến thanh khoản thị trường. Và khi mà Fed tăng mạnh hút tiền về thì đương nhiên là tiền giảm đi thì các tài sản giảm giá theo thôi thì tất cả các tài sản khác đều giảm giá theo kể cả từ chứng khoán vàng bitcoin lẫn những cái tài sản uh, phi USD đấy chúng ta lưu ý điều đó thì uh, đối với uh, đồng bảng bảng thì hiện nay cũng đang có một kháng cự khá là mạnh đây 1.2340 2350 chúng ta bán ở có thể canh bán thôi 1.2350 nhé Chúng ta dừng lỗ 60 pip và chốt lời 300 pip cho tôi Nếu lệnh bán 1.2350 này dừng lỗ Chúng ta tiếp tục hướng đến vùng phía trên 1.2670 cộng trừ 10 pip Chúng ta lại bán Lệnh này chúng ta dừng lỗ 70 pip và chốt lời 300 pip cho tôi Nói chung là đồng bảng này thì à, cái mức độ phục hồi Tính từ đáy giá để tôi xem nó bao nhiêu phần trăm rồi. Nó đang phục hồi 19% rồi. Đúng đến điểm khu vực phải điều chỉnh mạnh khá rõ. Nếu trường hợp cao nó vượt qua 19% thì nó có thể quá đà lên 22%. Tôi thì không tin tưởng vào cái mức 22%. Tôi nghĩ nếu nó quá đà chọc lên đây thôi. 20% thôi. thôi chúng ta cứ bán tại kháng cự đã tính sau non hay già thì không biết cứ có vào lệnh có dừng lỗ là được rồi đối với ờ, Australia AUD USD AUD USD chúng ta tiếp tục canh theo cái kháng cự này chúng ta bán thôi bán theo cái ờ, kháng cự MA200 thôi nhé 0.6900 dừng lỗ 60 ờ, pip chốt lời 200 pip cho tôi đối với đồng ờ, NZD USD đồng đô la New Zealand trên USD đô la New Zealand trên USD thì chúng ta cũng canh bán thôi nhé đây chúng ta canh quanh mức 19% này kháng cự mạnh này 0.6570 cộng trừ 8 pip các bạn dừng lỗ 60 pip và chốt lời tối thiểu là 200 pip xa là 300 pip cho tôi đối với đồng USD trên yên Nhật USD trên yên Nhật thì nhiều khả năng tăng giá bạn nhé tôi thì đang kỳ vọng đồng USD trên yên Nhật sẽ tạo mô hình vai đầu vai đảo chiều như vậy thì ờ, cái chân thứ nhất nó test đến 338 rồi nếu trường hợp nó chọc sâu nữa thì nó có thể quay trở lại ờ, hôm trước thì nó test 335 nó có thể quay trở lại tầm 34 338 34 à, vùng giá dưới 34 là vùng giá chúng ta mua nhé chúng ta dừng lỗ dưới 33 chốt lời thì kỳ vọng lên trở lại 38 ờ, 40 còn nếu nó tăng luôn thì chịu tăng luôn thì các bạn ờ, ngồi ngoài xem thôi bởi vì cái khu vực uh, ờ, 335 này là khu vực mà chúng ta đã mua lần trước rồi 33 34 này Ok, các chỉ báo kỹ thuật thì nhấp nháy tín hiệu tăng giá nhé. Nhiều khả năng nó có thể tăng giá luôn đấy. Chứ chưa chắc là nó chọc về đâu. Đây là tôi đang phòng nếu nó chọc về các bạn vào lệnh lên tàu còn không chọc về thì thôi. Các bạn ngồi ngoài xem. Đó là toàn bộ cái phân tích nhận định tuần từ ngày 12 ờ, đến ngày 18 tháng 12. Các bạn hết sức lưu ý nhé. Tuần này và tuần sau sẽ là hai tuần dự kiến thị trường sẽ biến động khá là mạnh. Các quý cũng sẽ đẩy mạnh uh, lực chốt lời. Uh, đánh đấm cả năm rồi, đến lúc phải uh, quy ra thành quả thôi. Do vậy, nếu mà bạn nào mà mạnh kỹ thuật thì các bạn uh, vào lệnh. Còn bạn nào không mạnh thì các bạn có thể mua bán theo những vùng tôi khuyến nghị. Còn bạn nào không có thời gian hoặc là đặt mua bán thì các bạn cũng có thể nghỉ cũng được. Nhiều khi chúng ta đầu tư cả năm cả tháng cả đời cơ, không đầu tư gì một hai tuần. Tránh trường hợp là bây giờ nhé, trong tuần biến động mạnh thì lại không phải là lúc để các bạn vào kiếm tiền đâu. Thường đa phần nhà đầu tư sẽ mất tiền tại những tuần là sóng to, gió lớn cơ. Sóng to gió lớn vào đúng chiều thì các bạn ăn rất là nhanh nhưng đa phần là các bạn cẩn thận bị vào những cái dâu giật giả sau đó nó chạy rất là mạnh theo chiều ngược lại do vậy các bạn hết sức lưu ý đá vào lệnh các bạn vào lệnh vì cái gì thì chốt vì cái đó bạn vào vì kỹ thuật thì phá kỹ thuật các bạn chốt các bạn mà vào trên dài hạn thì bao giờ phá trên dài hạn thì chốt đấy các bạn phải vào từ lý do gì thì chốt vì lý do đó nhé đừng có vào vì kỹ thuật nhưng mà nó biến động quá đà một tí các bạn lại chốt cái này không đúng đâu nên các bạn hết sức lưu ý đặc biệt trên thị trường trong thị trường thì đầu tư chúng ta có thể đúng có thể sai phải hiểu mỗi khi chúng ta đúng thì chúng ta đúng chốt lời được bao nhiêu sai thì dừng lỗ bao nhiêu đấy bạn mà chấp nhận dừng lỗ 10 đô thì các bạn chốt lời 2 30 đô bạn mà chấp nhận dừng lỗ 30 đô thì bạn phải chốt lời 5 70 đô cái gì nó cũng phải lựa chọn nó tương ứng còn trong đầu tư thì các bạn phải hiểu là cái quan trọng nhất là quản trị vốn chứ nó không phải điểm vào lệnh đâu mà đa phần người đầu tư thì không hiểu gì về quản trị vốn không biết quản trị vốn không có phương pháp cái này là cái điểm sai lớn nhất trên thị trường trong đầu tư tài chính tất cả kể cả các tổ chức lớn khi quản trị vốn không tốt đều gặp khủng hoảng và đều có thể bay màu trong một nốt nhạc còn khi bạn quản trị vốn tốt bất kể thị trường biến động thế nào bạn phải đảm bảo bạn luôn là người sống sót thì bạn sống sót thì bạn sẽ có mặt trong ngày chiến thắng thôi à cũng có rất nhiều bạn nhắn liên hệ với tôi là về hỏi về khóa học thực ra thì tôi thực sự là tôi chưa chốt được lịch là học thế nào tôi hướng các bạn là trong tuần thì tôi sẽ thông báo cái chi tiết cái lịch học nhiều khả năng thì tôi sẽ dạy vào bắt đầu từ cuối tháng 12 và có thể khóa này tôi tôi chưa chắc dạy ở dạy ọp được khả năng tôi sẽ dạy một lớp on thôi nó sẽ dạy chúng ta sẽ kết thúc lịch học trước Tết âm thôi trước ngày 15 à, tháng 12 âm không không vấn đề gì cả nhưng mà tôi cũng chưa chốt lệch đâu đấy là nhiều khả năng là như vậy còn nếu mà trường hợp mà xấu quá thì có thể sau tết âm thì tôi mới dạy thực ra thì tôi cũng không không muốn à, thời gian thì tôi cũng muốn để dành để làm việc cũng như là về đầu tư cơ chứ tôi không có muốn là chuyên môn dạy nhưng mà đã hứa với các bạn rồi thì tôi cũng hứa là sẽ mở một lớp đào tạo cố gắng cố gắng là mở một lớp trong năm nay còn năm sau thì tôi chưa hứa được bởi vì thực ra thì đào tạo các bạn mà không thu phí thì các bạn không coi trọng mà thu thì chẳng biết bao nhiêu cho đủ cả vì thực ra nếu tính mà cái khối lượng kiến thức cũng như cái kinh nghiệm để có thể truyền cho các bạn được để các bạn tránh thất thoát thì thực ra nó nó không có giá nào để đong đếm cả Nó thật là như thế nên thôi tôi cái này thì tôi khi nào mà chốt lịch xong tôi sẽ thông báo rộng rãi trên cộng đồng thì các bạn cũng biết điều đó còn lại thì uh, khi tôi thông báo thì các bạn uh, đăng ký học sau chứ bây giờ các bạn đừng hỏi là ngày học vậy muốn đăng ký vì thực ra thì các bạn nhắn nhiều tôi không biết trả lời nào cả vì tôi cũng chưa chốt được lịch cơ vì tôi bây giờ ở cái tầm tuổi nó cũng không phải là trẻ nữa việc thì cũng công việc nhiều ngoài cái việc ờ, làm video hỗ trợ cộng đồng này thực ra là tôi làm hỗ trợ cho cộng đồng thôi chứ còn việc chính của tôi là việc đầu tư quản lý quỹ đầu tư là chính đó mà các bạn biết tôi hoạt động trên nhiều mảng cho nó không chỉ riêng một mảng mảng chính của tôi là bên chứng khoán bên hàng hóa chứng khoán cả chứng khoán cơ sở cả chứng khoán phái sinh còn bên đầu tư forex này nó rất là nhiều kể cả thị trường uh, tiền điện tử nữa mà các bạn biết để đưa ra một cái nhận định hoặc làm cho các bạn một cái video hoặc đưa ra những cái quyết định đầu tư thì phải đọc, phải tổng hợp tin rất là nhiều, phải phân tích, theo dõi thị trường mà trong các mảng ví dụ như cổ phiếu chẳng hạn, bạn biết là trên của thị trường cổ phiếu Việt Nam gần 2.000 mã. Mỗi khi ra kết quả báo cáo kinh doanh, tất nhiên tôi không đọc hết nhưng trong list danh mục của tôi lúc nào nó cũng phải ít nhất 100 mã. Phải đọc rất là kỹ để phân tích rồi loại dần loại dần lại thêm mã nào vào loại mã nào ra trong danh mục theo dõi list của các ngành nghề nó rất là nhiều chứ nó cũng không không không không phải là chúng ta chỉ nhìn đơn giản đầu tư kiểu đoán chát không không có đâu cũng như về trên forex này cũng thế phải đọc rất là nhiều tin để xử lý vào chứ cái mà tôi điểm danh cho điểm tin cho các bạn là điểm danh những cái cơ bản nhất thôi chứ còn thực ra để quyết định xu hướng của nó thì nó nó nó không chỉ đơn giản là chúng ta dựa vào chat để đoán. Ok, thì đấy là một vài cái ờ, chia sẻ vì cũng có nhiều bạn hỏi quá vì tôi cũng hứa là đến tháng 12 này đào tạo nhưng mà thực ra thì ờ, bây giờ tôi cũng ngoài cái việc bận đầu tư ra thì bây giờ cũng là có gia đình nữa nên nó nhiều việc gia đình đặc biệt là vào cuối năm ờ, các bạn biết là cưới xin lễ tết anh em họ hàng chứ bây giờ cũng không phải là thời trẻ hoặc là độc thân con cái chưa có nó lại khác nên ờ, nếu mà có gì chậm trễ thì các bạn thông cảm một chút ok chúc ờ, quý đầu tư có một tuần ờ, giao dịch thành công